cho con dòng trái tim của ngài dù cuộc sống mai này luôn chắc chờ dù nắng gắn mưa gào bao sông tố luôn yên mình phục vụ cho tha nhân xin cho con vững bước nơi gian trần đầy nghị lực dù mình còn gánh vác bao mỏi mòn thương đau và chua chát vâng lời ngài con hướng nguyện trung kiên chúa ơi xin gìn giữ con hỏi chúa nhé xin cho con sống trái tim của ngài đi truyền giao tin mừng ơn cứu rỗi đó chính là hạnh phúc của đời con Chúa ơi xin cho con gửi gắm tâm thân hiền cùng sẻ chia những buồn đau với ngài nhiều tầm giá buông mình khỏi u mê không để ngài chịu hình nơi can về xin cho con rao giáng tới mọi miền nguyện một lòng thầm lặng để dâng hiến mau tìm ngài tuôn ra vì nhân thế để một lòng con sẽ nguyện xin vâng chúa ơi xin gìn giữ con hỏi chúa nhé xin cho con trong trái tim của ngài đi truyền giao tin mừng ơn cứu rỗi đó chính là hạnh phúc của đời con xin cho con trong trái tim của ngài dù cuộc sống mai này luôn chắc chờ dù nắng gắt mưa gào bao sông tố luôn yên mình phục vụ cho tha nhân xin cho con vững bước nơi gian trần để nghỉ lưng dù mình còn canh vắng bao mỏi mòn thương đau và chua chát vâng lời ngài con hướng nguyện chung kia. chúa ơi xin gìn giữ con hỏi chúa nhé xin cho con trong trái tim của ngài đi truyền giao tin mừng ơn cứu rỗi đó chính là hạnh phúc của đời con chúa ơi con hỏi Chúa nhé Xin cho con trong trái tim của Ngài Đi truyền giao tin mừng ơn cứu rỗi Đó chính là hạnh phúc của đời nói về con cuồng cho tôi gửi gắm bao điều gửi đến trong ngôi giáo đường cùng với những con người mến thương nhìn về nơi ấy bát ngát quê hương thanh bình ấm áp gia đình ân tình vương vấn hồn ta cuống quê mình bao la thiết tha chân tình hương thơm ân hời chứa chan dâng về cha thánh Francisco cây luôn có cội nước luôn có nguồn hãy luôn bao nhiêu con người là nhớ lúc sum họp cùng nhau nguyện xin thiên chúa ban xuống bao nhiêu ơn lành xin cho cha mẹ muôn đời ven nghĩa tình yêu chân tình hương thơm ân huệ chứa tràn dâng về cha thánh Francisco cây lúa rừng xây hồng ân thiên chúa ban phán ơn thiêng bao ngày đức tin đông đầy vang vòng khắp cõi gần xa dâng về cha thánh Francisco cây luôn có cội nước luôn có nguồn hãy luôn ghi nhớ người ơi con cuông quê mình bao la thiết tha chân tình hương thơm ân huệ chứa chan dâng về cha thánh Francisco cây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 tiếng chuông gọi vang xa dục lòng người con giữ vững đức tin đồng trong yêu dấu lâu khung bài ca cam tạ yêu thương vì tha là những đặng từng quê hương vì luôn có mẹ từng quê hương đồng trong vẫn luôn đẹp xinh vì luôn có mẹ dù ở phương trời miền quê mãi trong tim quê hương tôi đây trải qua biết bao buồn vui màu đào đổ xuống luôn luôn rừng xa dẫu những thăng trầm nguy nan quê hương vẫn nguyện một lòng thầm mong nương chúa dạng người mãi thôi đồng trong yêu dấu tâu khúc bài ca cảm tạ yêu thương vì tha là những đặc trưng quê lòng vẫn luôn đem sinh vì luôn có mẹ côi sống tại Đài Loan Tha hương, xứ người vẫn luôn hân hoan Kết thành, từng nhóm cùng nhau lần chuỗi Liên kết, mọi người hiệp nhất yêu thương Thực hành lời Chúa, ra đi giúp người Đời tuy gian khó nhưng quyết không lơi Cùng nhau sánh bước với Chúa vào đời Làm rang danh Chúa hẹp người mãi thôi Thôi đoàn hân tôi chúng con hôm nay Xin ta ơn mẹ luôn luôn yêu thương Có mẹ chưa che trên môn néo đường gian nan thuần lường có mẹ soi đưa truyền ba lời kinh mất tôi mỗi ngày hy sinh quên mình nhiệt huyết yêu thương vẫn luôn ra đi mỗi ngày cùng đem lời chúa mọi nơi luôn biết cảm tạ mẹ chúa muôn đời ngoài việc lần chuối dâng kinh mỗi ngày nhiệt tâm nhà chúa một cách không sai đời sống phận của chúng con hôm nay xin tạ ơn mẹ luôn luôn yêu thương có mẹ che che che ngon néo đường gian nan con đường có mẹ soi đường truyền ba lời kinh mắt coi mỗi ngày hy sinh quên mình nhiệt huyết yêu thương hồi đoàn thân côi chúng con hôm nay mẹ luôn luôn yêu thương có mẹ chờ che trên môn néo đường gian nan con đường có mẹ soi bước truyền ba lời tình mắt coi mỗi ngày hy sinh quên mình nhiệt huyết yêu thương hy sinh quên mình nhiệt huyết yêu thương Trẻ ngày nay cùng với Đức Kitô yêu thương bao người quên hết muôn phiền, làm tình yêu Chúa tỏa lan mọi miền, đắp xây cuộc đời giảng ngơi đức tin. Người trẻ hôm nay từ ở khắp muôn phương, khiêm nhu quy tụ lương xa một nhà, cảm tạ hồng ân Chúa ban dư tràn gian nan khó nghèo tuổi trẻ vẫn luôn mỉm cười ra đi ra đi nối kết tình yêu thương nơi gương Giêsu thứ tha tội nhớ ân hoan lên đường gian khó lo chi trao niềm tin yêu để cùng niềm nhớ Giêsu cha yêu mãi mãi ở bên ta họ ta phong ba tuổi trẻ vượt qua xin quên mình dũng mãi khổ đau sự sống tuổi trẻ luôn mà kiên cường gửi niềm giao ban tình đoàn kết yêu thương đi khắp dương trần toa ngát cuộc đời tuổi trẻ đem chúa đến cho muôn người luôn nơi nụ cười dù nhiều khó nguy nào cùng về đây vì một chúa kitô anh em tuổi trẻ ươm muối nên mặn giờ gì ra đi dân thân cho đời cách xa phương trời tuổi trẻ vẫn luôn nên một Tuổi trẻ ngày nay cùng với Đức Kitô yêu thương bao người quên hết muôn phiền, làm tình yêu Chúa tỏa lan mọi miền, đắp xây cuộc đời giảng ngơi đức tin. Người trẻ hôm nay từ ở khắp muôn phương, khiêm nhu quy tụ lương xa một nhà, cảm ta hồng ân Chúa ban dư tràn gian nan khó nghèo tuổi trẻ vẫn luôn mỉm cười ra đi ra đi nối kết tình yêu thương nơi gương Giêsu thứ tha tôi nhớ hân hoan lên đường gian khó lo chi trao niềm tin yêu để cùng nghiệm nhân Giêsu cha yêu mãi mãi ở bên ta bao ta phong ba tuổi trẻ vượt qua hy sinh quên mình giúp ai khổ đau sức sống tuổi trẻ luôn mà kiên cường ra đi ra đi nói kết tình yêu thương nói gương Giêsu thứ tha tôi nhớ hân hoan lên đường gian khó lo chi trao niềm tin yêu để cùng nghiệm nhất Trên chúa cha yêu mãi mãi ở bên ta Bảo ta phong ba tuổi trẻ vượt qua Hy sinh quên mình giúp mãi khổ đau Sức sống tuổi trẻ luôn mãi kiên cường Sức sống tuổi trẻ luôn mãi kiên cường tuổi trẻ ngày nay cùng với đức Kitô yêu thương bao người quên hết muôn phiền làm tình yêu Chúa tỏa lan mọi miền đắp xây cuộc đời dạng ngơi đức tin người trẻ hôm nay từ ở khắp muôn phương khiêm nhu quy tù lương giáo một nhà cảm tạ hồng ân Chúa ban dư tràn gian nan khó nghèo tuổi trẻ vẫn luôn mỉm cười ra đi ra đi nối kết tình yêu thương nói gương Giêsu thứ tha tội nhân hân hoan lên đường gian khó lo chi gieo mầm tin yêu để cùng hiệp nhất Giêsu cha yêu mãi mãi ở bên ta bao tác phong ba tuổi trẻ vượt qua hy sinh quên mình giúp ai khổ đau sự sống tuổi trẻ luôn mãi kiên cường đoàn kết yêu thương đi khắp dương trần tỏa ngát cuộc đời tuổi trẻ đem chúa đến cho mọi người luôn nở nụ cười dù nhiều khó nguy nào cùng về đây vì một chúa kitô anh em tuổi trẻ ướp muối nên mặn giờ gì ra đi dẫn thân cho đời cách xa phương trời tuổi trẻ vẫn luôn nên một ra đi ra đi nối kết tình yêu thương nói gương Giêsu thứ tha tội nhân hân hoan lên đường gian khó lo chi gieo mầm tin yêu để cùng hiệp nhất Giêsu cha yêu mãi mãi ở bên ta bao tác phong ba tuổi trẻ vượt qua quên mình giúp ai khổ đau sức sống tuổi trẻ luôn mãi kiên cường ra đi ra đi nối kết tình yêu thương nói khương giêsu thứ tha tội nhân hân hoan lên đường gian khó đó chi gieo mầm tin yêu để cùng hiệp nhất giêsu cha yêu mãi mãi ở bên ta bao tác phong ba tuổi trẻ vượt qua che lúa đã lớn lên hòa lấy ca ta cùng vương bước trên bước đường Giêsu hãy khiêm nhu dù có khen người giới trẻ sư đồng sơn niềm hạnh phúc vì Chúa ở cùng này Này bạn ơi, làm giàu thay giữa đời Khách do an tông đồ Sẽ nguyện cầu chùa ban muôn ơn thiêm Tiếng chùa luôn gọi mời Đem tin mừng khắp trời Bạn và tôi cùng chung lối yêu quê hương Chúa ban muôn hồng ân niềm tin đã lớn lên khiêm nhu dù có khen người, giới trẻ xứ đồng sơn niềm hạnh phúc vì chúa ở cùng giới trẻ xứ đồng sơn niềm hạnh phúc vì chúa ở cùng biến khắc từ giáo hội kêu mời gom xương nhanh trang bị tinh thần cùng tiến bước truyền giao thánh chúa đến muôn nhà theo thánh phêrô nguyễn khắc từ giả vững chung kiên nguyện một lòng làm chứng phương âm nào phải sợ tổng đầu của Chúa nguyện lên đường thiêu nhi như hoa nở tươi ngời chiến sĩ dịu dàng hương gió mới vạn đoá xanh tươi cùng nở rộ loan truyền thánh chúa khắp muôn nơi thiêu nhi là tia sáng huy hoàng gửi gắm tin mừng khắp thế gian quyên sông khiêm nhường và thanh thiền vâng lời mẹ dạy sống chuyên cần liên đoàn Phê Phêrô Nguyễn khắc từ giáo hội kêu mời gom sức nhanh trang bị tinh thần cùng tiến bước truyền giao thánh chúa đến muôn nhà theo thánh Phê Phêrô Nguyễn khắc từ già vững trung kiên nguyện một lòng làm chứng phúc âm nào phải sớm thuyền lên đường Thiêu nhi quy nan vẫn vững vàng có chúa ngài chịu rằng nâng đỡ hiền huyên bước đi làm tông đồ vui mừng cả vang khúc tân ca yêu nhi nguyện yêu mến chân thành tầm biến vâng lời sống hiến danh quyến sông theo mưa nhiều tâm niệm giữ lòng nhiệt thành dấu đông tàn liên đoàn khắc từ giáo hồi kêu mời gom sức nhanh trang bị tinh thần cùng tiến bước truyền giao thánh chúa đến muôn nhà theo thánh phêrô nguyễn khắc từ già vững chung kiên nguyện một lòng làm chứng phúc âm nào phải sớm đường liên đoàn phê đô nguyễn khắc từ giao vui kêu mời gom sức nhanh trang vì tinh thần cùng tiến bước truyền giao thánh chúa đến muôn nhà theo thánh phêrô biến khắc từ già vững trung kiên nguyện một lòng làm chứng phúc âm nào phải sơ tông đồ của chúa nguyện lên đường chợt chia buồn vui nào cùng tiến bước xây đắp nên một tình yêu tình yêu mân côi thắm sáng khơi nguồn ước mơ dù mai rời xa lòng ta giữ mãi tình thân là tình hiệp nhất cùng nhau kết nên vòng hoa là hoa mân côi tiến dâng lên mẹ thiết tha nhớ mẹ dịu dàng bước qua trên mọi nẻo đường nhịp nhàng vui bước lên với mắt khôi ra đi hăng say làm chân cho tim mừng làm tin làm tin được trời là nguồn hạnh phúc đem niềm vui chứa chan nhịp nhàng tiến bước hướng đến tương lai hành trang trên vai quên lắng lo thân tôi gửi chào với bao nụ cười nụ cười tươi thắm cùng nhau chớt chia buồn vui nào cùng tiên bước sẽ đắm nên một tình yêu tình yêu mân tôi thắp sáng khơi nguồn ước mơ dù mai rời xa lòng ta giữ mãi tình thân là tình yêu nhân cùng nhau kết nên vòng hoa là hoa mân côi trở về dịu dắt bước qua trên mọi nẻo đường nhịp nhàng vui bước đến với mắt coi ra đi hăng say làm chân cho tim mừng loan tin loan tin được trời là nguồn hạnh phúc đem niềm vui chứa chan nhịp nhàng tiến bước hướng đến tương lai hành trang trên vai quên lắng lo muôn phiền chờ chết đến pha đến côi hân hoan ca ban danh mẹ nguyện mẹ thương dung xuống ơn an bình nhịp nhàng vui bước đến với mất côi ra đi hàng say làm chân cho thiên mừng loan tin loan tin nước trời là nguồn hạnh phúc đem niềm vui cho cha nhịp nhàng tiến bước hướng đến tương lai hành trang trên vai khi đường kiên chúa dẫn đường vì tù muôn phương xây dựng quê hương đôi mới trong vinh ta ơn vì ngài ban muôn tình yêu hãy sống quảng đại lời tình dân chúa sớm chiều nối kết mọi người cùng một người cha dấu yêu cứu lâm hận thù dù nhiều lo nguy khó

quảng đại lời kinh giữ chúa sớm chiều nối tiếp mọi người cùng một người cha dấu yêu thu lâm hận tu dù nhiều âu lo nguy khó trang vinh tham mau hy sinh để quên mình xem thân theo chúa biết bao nhiêu nhục hình là cùng làm thinh sống tình bất ái lễ hội trang vinh mãi rằng người đẹp xin nguyện xin thiên chúa viết lên khúc nhà để hồi trong vinh bước thêm nhịp nhàng dù bao sóng gió búa bay xưa đời này hội trong vinh vẫn luôn ra khơi Trong vinh ta ơn tình ngài ban luôn tình yêu hãy sống quảng đại lời kinh dân chúa sáng chiều nối kết mọi người cùng một người cha dấu yêu u lâm hận thù dù nhiều lo nguy khó thân theo Chúa biết bao nhiêu nhục mình ta cùng làm tinh dâng tình mặc ai để hồi trang vinh mãi rằng người đẹp xinh